ba chị em gì kia mấy bay nào lớn đẹp chị là con thích gì con cứ ráng con học đi học đi nữa cho sân bay không có gì đâu bây giờ ăn nói gì mình coi là mơ ước của mình đó mà phải đạt được cái nào cũng mơ ước gì mình đạt năm sau thi vô gì mấy em năm dạ. sau thi vô gì làm gì ngoại ngữ ngoại ngữ hả à?